thăm lại người yêu cũ dòng sông xưa sao vắng lặng chuyến đò đưa em đâu rồi cô lái đò xinh xăng lòng băn khoăn thương như chuyện tôi trở về thăm em sau tháng năm miệt mài xứ xa dòng sông nước xanh năm mà nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiếng lời hẹn thề ước trao dẫu xa xăm xin đừng phụ nhau trăng còn sáng sôi dòng sông em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi nay người tình xưa đâu hiu hạt ánh trăng buồn soi sông vắng bóng cô lại đò để buồn cho ai xót xa đầy chơi tìm hỏi người quen. cô lấy đò vừa sáng bên tình về nơi xứ người giàu sang gấm ngày đêm nhớ thương nhớ thương người hơi ước mơ quay về câu đã chẳng cùng ai gió mưa trong lòng nghe lời -hmm. tình xưa đâu hiu hạt ánh trăng buồn soi sông vắng bóng cô lại đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi tìm hỏi người quên cô lấy đò vừa sang bên tình về nơi xứ người giàu sang công người ngày đêm nhớ thương nhớ thương người ơi ước mơ quay về câu đã đàn cùng ai gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu